em triệt đón đưa tặng em triệt vai sinh vậy em muốn là gì người yêu hay người tình anh sẽ chẳng nói ra bởi vì anh anh không tán tình em đâu anh không tán tình em đâu anh không tán tình em nơi khác lại yêu nhau anh không tán tỉnh em đâu em đâu. ở một nơi khác lại yêu nhau anh không tán tỉnh em đâu chỉ chạm mối tình tế lên trên mái tóc em say màu chỉ đưa tay em đi về đến tận nhà khi trời tối chỉ mua em bông hoa khi cây vừa thay một mùa mới chỉ thò thè tay em những lời ngọt ngào anh vừa nói rằng hãy quên đi em ơi nghệ thuật là anh chắc lừa rồi đạm Anh muốn làm cỏ xanh cho em nở lên hoa vàng Em nói là mộng đẹp chỉ khi bên anh thả trôi Ngọt ngào và êm ái dù thật lòng hay là lời muốn nói nhiều điều mà để cho em tự hiểu rằng anh Mình yêu nhau thuở nào từ những lần đau gặp gặp ngày em lúc xưa em triệt đón đưa tặng em chiếc váy xinh bởi vì anh anh anh không tán tình em đâu. như lần đầu nhìn nụ cười em duyên dáng anh cũng yêu nơi đây dù chẳng thuộc về nguyên quán tình nào chẳng thấy áo mới có kẻ thích kẻ không vừa anh tặng em bông hoa em đừng hoa thành bông đùa anh chỉ thế này thôi có chiếc ghế dựa vào lặng nhìn tháng ngày trôi có người cũ đi rồi để ký ức để có lần em dỗi bảo rằng anh chỉ chọt lưỡi đầu môi Cô gái nào trong những bài hát quanh anh Tìm cười khiến em đẹp trong một đêm gió mặt trăng thanh Vì đời này dài lắm mấy ai bầu bạn với mình Họ bảo anh tài hoa mà đứa em xa và lưới tình Nếu một ngày mà hai người chẳng lấy nhau Em bên một người khác quên người